Xin chào anh chị nhà đầu tư. À, nối tiếp hai cái video ờ, trước đó hướng dẫn về cách thức tiếp cận thị trường dựa vào ờ, phân tích kỹ thuật. À, thì ngày hôm nay Linh sẽ tiếp tục à, giới thiệu đến anh chị một cái video tiếp theo à, để xác định cái tín hiệu vào lệnh ừ, mua hay là, là lệnh bán cổ phiếu. Thì đây là một trong những cái phần mà nó rất um, nó rất quan trọng trong cái chuỗi video này à, bởi vì sao bởi vì um, có rất nhiều anh chị uh, có đặt câu hỏi ở trong uh, trong fanpage là uh, nên mua cổ phiếu này ở, ở vùng giá nào hay là ờ, khi nào nên bán cổ phiếu này thì cái video này nó sẽ giúp anh chị trả lời được uh, được các câu hỏi đó thì để những anh chị mới uh, tham gia cái mới xem cái video này có thể um, uh, nắm được um, từ đầu đến ờ, đến hiện tại thì linh sẽ điểm qua lại cái diễn biến ờ, hay là điểm qua lại cái nội dung chính của hai cái cái cái video trước à, thì khi mà chúng ta tiếp cận thị trường theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta cần làm rõ được ba cái yếu tố sau yếu tố thứ nhất là về cấu trúc thị trường yếu tố thứ hai là chúng ta sẽ xác định được cái vùng mua cái vùng mua vào tiềm năng à, và cái thứ ba là chúng ta sẽ xác định cái tín hiệu để chúng ta vào lệnh xác định tín hiệu để vào lệnh này nó chính là việc mà chúng ta phân tích cái cái um, nến phân tích cái những cái cái tín hiệu từ phát uh, phát đi từ những cái nến giao dịch và khối lượng giao dịch để chúng ta xác định được cái thời điểm nào chúng ta có thể để mua vào à, và chúng ta sẽ mua với mức giá như thế nào uh, điểm qua lại một chút về cái cấu trúc thị trường Ờ, thì như anh chị thấy trong slide này thì ờ, thị trường của chúng ta thường ờ, sẽ có ba cái giai đoạn chính. À, giai đoạn đầu tiên là giai đoạn um, uptrend tức là trong thị trường trong một cái xuống tăng giá. À, giai đoạn thứ hai là trong thị trường trong giai đoạn uh, sideways hay nói khác là thị trường không có xu hướng và cái thứ ba là thị trường trong downtrend tức là thị trường trong xuống giảm. À, thì nhìn về nếu mà nhìn về cái cấu trúc uh, thị trường này thì để anh chị có thể uh, rõ thấy rõ hơn ý, thì linh sẽ lấy ví dụ về cái chính cái chỉ số vn index của chúng ta trong cái cái giai đoạn này đây thì anh chị thấy rằng là chỉ số vn index của chúng ta trong một cái xuống tăng rất là mạnh rất là mạnh từ cái uh, chính cái giai đoạn uh, khoảng tầm uh, tháng 9 tháng 10 năm 2020 cho đến uh, thời điểm tháng uh, cuối tháng uh, cuối tháng 6 năm 2021 là chúng ta trong một cái giai đoạn tăng giá rất là mạnh đây do đó tăng giá rất là mạnh trong này à, tuy nhiên thì đến từ giai đoạn từ mùng 1 tháng 7 cho đến thời điểm hiện tại cho đến thời điểm hiện tại đây thì thị trường của chúng ta đang trong cái giai đoạn sideways hay nói cách khác là không có xu hướng đó thì khi chúng ta nhìn nhận được cấu trúc của thị trường như thế này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được những cái hành vi của mình là điều chỉnh được những cái um, cái chiến lược khi chúng ta tham gia thị trường bởi vì rõ ràng nếu mà trong thị trường thị trường của chúng ta trong cái giai đoạn à, cái xu hướng tăng rất rõ ràng từ giai đoạn từ đầu ờ, từ khoảng giữa 2005 2020 đến hiện tại đến đến đầu ờ, đến khoảng tầm tháng 6 2021 thì rõ ràng khi thời điểm đấy chúng ta hoàn toàn có thể tự tin chúng ta tham gia vào thị trường một cách nó rất là mạnh mẽ thậm chí chúng ta có thể sử dụng margin để chúng ta ờ, chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận mà kiếm được ở trên thị trường à, còn trong cái giai đoạn mà thị trường không có cái xu hướng rõ ràng từ mùa tháng 7 đến thời điểm hiện tại à, thì chúng ta cũng phải cân đối cái um, cái tỷ trọng danh mục của mình theo hướng là chúng ta sẽ giảm bớt cái sự hiện diện của mình trên thị trường bằng cách là chúng ta giảm cái tỷ trọng cổ phiếu ở trên tài khoản và tuyệt đối là hạn chế sử dụng cái margin ở cái thời điểm này do là thị trường chưa rõ xu hướng và chúng ta nếu chúng ta tham gia vùng này chúng ta sẽ có một cảm giác là cực kỳ là khó chịu hay là cực kỳ là mệt mỏi uh, trong cái hoạt động giao dịch trong ngắn hạn trong khi đó nếu mà chúng ta giao dịch ở trong một cái giai đoạn thị trường trong một cái xuống tăng rõ rõ thì anh chị thấy rằng là mình cứ mua cổ phiếu gần như là sẽ có lợi nhuận thậm chí có những cổ phiếu chúng ta mua và ba ngày sau cùng về tài khoản là chúng ta đã có khoảng tầm 15 20 phần trăm lợi nhuận rồi tức là 3 đến 2 ờ, đến 3 phiên trần liên tiếp thì đó là cái giai đoạn mà rất rất tốt để chúng ta có thể uh, tham gia thị trường mạnh mẽ tuy nhiên thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta nên hạn chế uh, giao dịch uh, ở thời điểm này thì đó là uh, thì đó là cái um, cái chia sẻ về cái cấu trúc uh, thị trường uh, để chúng ta có thể à, nắm rõ về cái này thì tiếp theo à, linh sẽ đi vào cái phần sau khi chúng ta đã xác định được cái, cấu trúc của thị trường rồi đây tức là cấu trúc trong một cái xuống tăng thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ thấy những cái đáy sau cao hơn đáy trước cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước còn trong giai đoạn sideways chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường hay cổ phiếu không thiết lập được những đỉnh sau đỉnh cao hơn và cái đáy cao hơn còn trong trường hợp ngược lại thì trong trường hợp downtrend chúng ta thấy rằng những cái đỉnh sau đáy sau nó thấp dần đó thì đó là cái yếu tố để chúng ta có thể nhận diện ra là thị trường hay cổ phiếu đang trong cái giai đoạn nào và tốt nhất chúng ta chỉ tham gia thị trường trong cái giai đoạn à, thị trường uptrend thôi còn trong giai đoạn sideways trong giai đoạn downtrend này thì tốt nhất chúng ta nên tránh đó là những cái um, um cái rút ra uh, trong uh, cái giao dịch ngắn hạn khi mà chúng ta nhìn nhận được yếu tố về cấu trúc thị trường rất nhiều anh chị mà khi tham gia cổ phiếu ấy mua vào cổ phiếu ấy à, sau đó có đặt câu hỏi là tại sao mua vào cổ phiếu này mà lại không tăng trong khi đó các cổ phiếu khác trên thị trường thì tăng chúng ta chứng kiến rất rất rất nhiều các cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi tăng mạnh ví dụ như là nhóm cảng biển này, nhóm rồi nhóm à, phân bón này hay rồi nhóm à, đầu tư công có tăng rất là mạnh đúng không ạ trong khi các cổ phiếu khác ờ, của nhóm à, ngân hàng chẳng hạn thì nó gần như là không tăng bởi vì sao vì các cổ phiếu cảng biển các cổ phiếu phân bón này hay các cổ phiếu về đầu tư công thì đang đều đang trong một cái cái cái xuống tăng rất là mạnh còn các cổ phiếu ngân hàng thì đến thời điểm hiện tại hầu như là đều trong giai đoạn sideways chính vì thế mà cái nhóm ngân hàng nó không tăng trong giai đoạn vừa rồi cộng thêm cái việc là cái giao dịch của nhóm ngân hàng nó rất nó nó rất là là là trầm lắng thể hiện qua khối lượng giao dịch nó rất là thấp thì đó là lý do giải thích tại sao này nhóm đó này lại không hút được dòng, tiền trong thời gian vừa qua đó thì đó là một cái cái yếu tố cực kỳ quan trọng trước khi chúng ta xem xét tham gia thị trường đó là cái yếu tố về mặt xu hướng chúng ta chỉ tham gia thị trường khi mà hay cổ phiếu khi mà cổ phiếu đang trong một cái xu hướng tăng giá đó đó là cái yếu tố quan trọng đầu tiên nếu mà anh chị cân nhắc yếu tố này thì anh chị sẽ uh, lựa chọn cổ phiếu tốt hơn rất nhiều chúng ta sẽ tránh vào những cổ phiếu đang trong uh, downtrend hay tránh cổ vào cổ phiếu đang sideways thì từ đó là cái um, cái lợi cái lợi suất từ uh, việc uh, đầu tư của anh chị nó sẽ được cải thiện rất nhiều chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ vào cái phần xác định vùng mua vào tiềm năng ấy. thì uh, à, trong đó khi mà chúng ta cân nhắc cái vùng mua và tiềm năng này thì có hai khái niệm chúng ta cần nắm được đó là các vùng kháng cự và vùng hỗ trợ đấy chị có thể nhìn thấy trong cái slide này chúng ta cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự nó được gọi là hai cái vùng mà ở đó nó có sự um, chênh lệch mặt cung cầu và nó khiến cho cái giá cổ phiếu nó có nhiều khả năng nó sẽ có cái sự đảo chiều ví dụ khi mà cổ phiếu điều chỉnh về lại vùng hỗ trợ thì nó thường thường nó sẽ có xu hướng nó bật tăng trở lại do tại cái vùng này có rất nhiều người đang chờ mua ở vùng giá này thế nên rằng là nó sẽ đẩy cái um, cái giá cổ phiếu bật tăng trở lại còn trong trường hợp ngược lại khi giá tăng chạm cái vùng kháng cự này này thì cứ rất có rất nhiều cái lực bán họ họ họ trực chờ ở đây để họ bán và khi đó họ sẽ bán để họ đẩy khiến cho cái giá cổ phiếu nó nó giảm ngược trở lại đó thì nhìn vào đây để chúng ta hiểu được rằng là cái vùng kháng cự và cái vùng hỗ trợ này là hai cái mà à, chúng ta cũng cần phải à, phải nắm được sau cái yếu tố về mặt xu hướng bởi vì sao bởi vì là nếu chúng ta cố gắng chúng ta mua ấy, ở gần cái ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ rất có lợi thế thứ nhất là gì thứ nhất, lợi thế thứ nhất là gì lợi thế thứ nhất là nếu chúng ta có sai ở đây thì chúng ta cắt lỗ nó khá là thấp khá thấp khá gần tức là cái tỷ lệ mà thu lỗ của chúng ta nó cũng sẽ là khá là thấp cái thứ hai là cái lợi nhuận kỳ vọng của chúng ta lên cái vùng này, này nó cũng khá là lớn nó khiến cho cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của, của cái lệnh mua đó ấy, nó khá là cao cái có lẽ cái cái đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là cái kháng cự này này nó cũng sẽ cung cấp cho anh chị những cái cái vùng cái target là cái vùng bán ra tiềm năng à, là cái vùng mà rất nhiều anh chị à, có hỏi rằng là cổ phiếu này à, nên bán ở, ở vùng giá nào thì chúng ta xác khi mà chúng ta xác định được cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ xác định được cái cái giá mục tiêu mà chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra khi chúng ta mua vào cổ phiếu đó đó thì được kháng cự và hỗ trợ là hai cái thuật ngữ cũng khá quan trọng trong phân kỹ thuật mà anh chị cần phải nắm được chúng ta cần phải hiểu được cái um, cái ý nghĩa của cái này của hai cái cái um, khái niệm này à, và chia sẻ thêm một chút là cái kháng cự và hỗ trợ ở đây chúng ta sẽ nhìn nó là một vùng nhé anh chị nhé ví dụ ví dụ hỗ trợ nó là một vùng ví dụ từ 40 à, đến 40.5 chẳng hạn nó là một vùng chứ nó không phải là một cái mức giá cố định bởi sao bởi vì là khi mà chạm tới vùng hỗ trợ này này thông thường nó sẽ có cái sự um, tạm thời gọi là nó vỡ vùng này sau đó nó kéo tăng trở lại thì đó là chuyện hoàn toàn bình thường hay cả kháng cự cũng thế nó trồi lên một chút sau đó nó lại ờ, nó lại giảm ngược trở lại cái vùng kháng cự này thế nên chúng ta nhìn nhận cái vùng hỗ trợ và kháng cự nó là một cái cái vùng giá đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà chúng ta mua vào cái vùng cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta cũng phải chờ chúng ta cũng phải chờ một cái tín hiệu xác nhận của giá trước khi chúng ta mua vào bởi vì sao bởi vì nếu chúng ta cứ đặt một cái lệnh mua uh, ở cái vùng hỗ trợ này này thì nó có, sẽ có một cái xác suất xảy ra là nó vỡ thẳng luôn tức là nó vỡ vỡ luôn cái vùng cổ hỗ trợ này mà nó giảm thì khi đấy cái lợi cái cái rủi ro của chúng ta là chúng ta sẽ gặp thua lỗ cái thứ hai là chúng ta chỉ mua ở đây sau đó nó phá vỡ giả xuống dưới này sau đó nó bật tăng trở lại thì chúng ta cũng bị dính cái cái cái lệnh cắt lỗ của chúng ta do đó chúng ta phải chờ một cái tín hiệu nó xác nhận xác nhận nghĩa là gì nghĩa là thị trường nó cho chúng ta thấy rằng là thị trường đang tôn trọng đang tôn trọng những hỗ trợ này và bên mua và bên bán cũng đang cho chúng ta thấy điều đấy tức là khi mà chạm những hỗ trợ này bên mua dần dần chiếm cái quyền kiểm soát và đẩy giá tăng trở lại thì đó mới là cái thời điểm chúng ta à, cân nhắc chúng ta mua vàng còn trong trường hợp ngược lại khi mà giá cổ phiếu chạm cái ngưỡng kháng cự thì không nhất thiết chúng ta sẽ bán ra ngay ở khi mà cổ phiếu nó chạm ngưỡng kháng cự đó và chúng ta sẽ chờ cái tín hiệu uh, diễn biến giá tại cái vùng kháng cự này để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích cái ờ, cái nến các nến ở cái vùng kháng cự hỗ trợ này để chúng ta biết là khi nào chúng ta mua và khi nào chúng ta nên bán cổ phiếu đây hôm nay ờ, trong ờ, cái video hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào phần tín hiệu để chúng ta mua vào cổ phiếu thì khi mà chúng ta mua vào cổ phiếu ấy, thì chúng ta cần cần thỏa mãn ba yếu tố sau thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy một cái lực bán lực của phe bán yếu dần tức là khi mà cổ phiếu nó điều chỉnh lại về các vùng hỗ trợ ấy, thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy cái lực phe bán yếu dần đi cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy có một cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán và cuối cùng chúng ta uh, uh, sẽ ờ, thấy một cái thứ ba là cái xác nhận tiếp diễn xu hướng tức là bên mua họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế và họ đẩy giá tăng trở lại thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta mua vào cổ phiếu à, thì linh sẽ giải thích cụ thể cho anh chị trong một cái uh, cụ thể của một cổ phiếu luôn để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ba cái yếu tố này ba cái giai đoạn này đây ví dụ như là một cổ phiếu à, mà trước đó à, linh đã, đã, đã khuyến nghị anh chị về xét chúng ta sẽ thấy cổ phiếu về xét như nào đây trước tiên khi mà nhìn vào cổ phiếu về xét này thì uh, chúng ta sẽ thấy là uh, các vùng hỗ trợ đây chúng ta thấy đây là vùng hỗ trợ này vì sao là vùng hỗ trợ vì sau đó là cổ phiếu nó điều chỉnh bật tăng trở lại thì đây là vùng hỗ trợ này tiếp theo đây là vùng hỗ trợ này ở đây là vùng kháng cự ngắn hạn của cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn nếu mà chúng ta mua cổ phiếu VZ chúng ta có thể đặt cái vùng giá này là cái vùng giá chốt lời của cổ phiếu trong ngắn hạn à, thì đó là ý nghĩa của việc chúng ta xác định ờ, các ngưỡng kháng cự ở đây là tại sao hôm trước uh, linh có khuyến nghị anh chị mua vào cây cây này đúng rồi cây này cây này tức là ngay ờ, đầu phiên ở cây này tức là 100 à, giá 125 126 cây này và sau đó cổ phiếu cổ phiếu tăng bật tăng à, mạnh trở lại thì tại sao lại mua hướng này thì thứ nhất chúng ta xác định về tín hiệu chúng ta thấy rằng là trước đấy cổ phiếu đã có một cái vùng à, cái vùng đỉnh này vùng cá cự này và sau đó cổ phiếu đã vượt qua vùng này bằng một cái nến nó rất là rất là mạnh vượt qua thì khi đó cái vùng kháng cự này này trước đó này nó sẽ là thành những hỗ trợ mới của cổ phiếu này và chúng ta thấy là trong cái phiên mà mà cổ phiếu điều chỉnh này này điều chỉnh lại trên đây anh chị thấy rằng là khi mà chạm lại cái vùng à, vùng vùng à, hỗ trợ này, nó là vùng hỗ trợ mới nhá thì chúng ta thấy những cái nến rút chân đây cái nến này và cái nến này ba cái nến rút chân rất mạnh ở vùng giá này thì chúng ta nhìn vào ba cái nến rút chân thì chúng ta thấy được gì thứ nhất chúng ta thấy rằng là sau khi cổ phiếu đã lên đến vùng giá 130 này cổ phiếu bị bán ngược trở lại bạn ngược trở lại đây sẽ tạo thành xóa cái này đi để cho nó dễ nhìn cho to màn hình lên chút đây chúng ta thấy rằng là chúng ta ngược trở lại đây đúng không ạ thì cây nến đầu tiên này cây nến bán này chúng ta thấy nó gì thứ nhất thì nó bị bán à, cây nến này là giảm 1,4 phần trăm và nó là một cây nến đặc thân đặc thân tức là gì tức là bên bán họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế và họ đẩy cái giá về thấp nhất phiên đó thì tiếp theo của cây nến này sang một cây nến tiếp theo là chúng ta thấy là cái cái lực bán nó vẫn là khá là mạnh khi mà phiên ngày hôm đó Vietjet giảm 1,7% và cái thân nến là một cái thân nến tiếp tục là là là cái thân nến khá là dài khá là lớn đó thì cho thấy rằng là cái biên bán họ tiếp tục họ chiếm ưu thế tuy nhiên thì để chúng ta nhìn vào cây nến này và cây nến này chúng ta sẽ thấy có một cái điều tích cực một chút đó là gì đó là chúng ta nhìn thấy cây nến ngày này này chúng ta có một cái cái cái, cái bức dưới có cái nến này thì bức nến dưới cây nến này nó có ý nghĩa gì nó có ý nghĩa rằng là trong tại cái thời điểm của phiên ngày à, mùng 1 à, phiên ngày phiên này này giá cổ phiếu tức là bên bán họ đã chiếm thế và họ họ đã có thời điểm họ bán tận về cái mức giá thấp nhất phiên của cây này thấp nhất ở vùng giá này tức là thấp nhất ở có cây nến này tức là đã có từ thời điểm họ bán về tận cái giá 125 đây cây này bán về giá 125 tuy nhiên thì lực cầu xuất hiện lực cầu đã xuất hiện tức là bên mua đã xuất hiện và à, đẩy cái giá đóng cửa đẩy cái giá trở lại và phiên ngày hôm đó chúng ta đóng cửa một giá 125.8 tức là chúng ta đâu đó ở phiên này này chúng ta đã nhìn thấy có cái sự tham gia của bên cầu tức là bên mua rồi tuy nhiên thì bên bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và đẩy cái giá chúng ta giảm đó thì nhìn hai cái nến này thì chúng ta thấy rằng là à, bên bán họ vẫn tục tiếp tục họ chiếm ưu thế và chúng ta mới chỉ nhìn thấy một phần tham gia của bên mua thôi và bên mua chưa chiếm ưu thế đó tiếp theo chúng ta nhìn sang cái kênh nến này thì chúng ta thấy gì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là cái thân nến nó bắt đầu đã nhỏ lại dần lại thân nến bây giờ như kênh nến này chúng ta chỉ còn giảm lại có 9 0,9 phần trăm thôi và chúng ta đã nhìn thấy những cái cái cái cái, um, cái bước dưới của nến này này nó xuất hiện dài hơn cho thấy rằng là cái vùng này đang là cái vùng bắt đầu có cái cái cái sự gọi là giảm dần của cái lực bán lực của phe bán nó giảm dần thông qua cái nến này đây tiếp theo cái nến này chúng ta thấy bây giờ mức giảm nó chỉ còn lại 0.6% rồi và cái thân nến nó đã nhọt dần thay vì những cái thì nến to như này thân nến bắt đầu đã nhọt dần đó thì chúng ta thấy rằng bên bán họ đang lực bán họ đang yếu dần và sang ba cái nến này đây anh chị để ý ba cái nến này ba cái nến này nó xuất hiện tại cái vùng vùng vùng hỗ trợ nhé vùng hỗ trợ tức là cái vùng trước đó nó đã đã đã từng uh, tạo đỉnh giảm dạ, sau đó nó vượt qua thì đây là vùng hỗ trợ mới của cổ phiếu thì chúng ta thấy điều gì chúng ta thấy rằng cái cây nến này này dạ, giảm 0,6% và một điều cực kỳ chú ý là chúng ta thấy cái cái cái thân dưới ờ, cái gọi là cái bấc dưới của nến này này nó khá là dài gần như nó gấp đôi cái thân này gấp đôi gấp rưỡi cái thân nến này này cho thấy điều gì chúng đấy chúng ta nhìn được cái nến này chúng ta phân tích về nến ấy, chúng ta sẽ thấy là tại cái thời điểm phiên giao dịch ngày hôm ngày này đã có cái thời điểm ấy, bên bán họ ấy, um, họ ấy, um, uh, họ bán cái giá cổ phiếu xuống tận cái mức một giá 122 họ đẩy cái giá bán xuống tận giá 122 tuy nhiên thì bên mua đã tham gia vào một cách rất là mạnh mẽ bên mua đã tham gia một, một cách rất mạnh mẽ và đẩy cái giá cổ phiếu nó tăng ngược trở lại đây chúng ta thấy đẩy giá cổ phiếu tăng lại giúp giá 123.5 và một có một cái bước dưới cái nến này nó khá là lớn này thì cây nến này đã cho chúng ta thấy được có một cái sự tranh chấp của của bên mua với bên bán rất rõ ở cây ở cây nến này đây cái nến này là cái nến mà bên mua với bán họ đã có sự tranh chấp và bên mua đã thể hiện một cái um, cái sức mạnh của mình rõ rệt hơn rất nhiều so với các phiên trước đó những các phiên trên này chúng ta thấy là bên mua đã có sự ra, trong phiên đã có gia nhập vào tuy nhiên thì bên bán họ vẫn tiếp tục chiến như thế bằng cái việc là chúng ta nhìn là bên cái cái bất dưới còn đến đây này đúng không ạ cây này bất dưới còn đến nó khá là dài cho thấy bên mua họ đã tiếp tục họ họ tham gia mạnh hơn vào thị trường đặc biệt ở cái vai trợ ở cái vùng à, hỗ trợ rất quan trọng của phiếu này đây sang cây đến này chúng ta thấy gì cái đến này chúng ta chỉ còn lại giảm 0,2 thôi và cái cái cái um, cái bước dưới của đến đây này tiếp tục rất là dài tiếp tục rất là dài cho thấy là cái rằng sự rằng co rất là mạnh của bên mua và bên bán và bên mua tiếp tục chiếm ưu thế khi mà uh, khi mà đã đẩy cái giá cổ phiếu từng à, có cái thời điểm thấp nhất là giá 121.5 và tăng trở lại 123.5 và đóng cửa 123.5 thì đây là một cái nến mà cho thấy rằng là bên mua là đang à, đang bắt đầu dần chiếm ưu thế trở lại đây và sang cái nến này là cái nến mà chúng ta thấy những cái nến xăng tăng giá cái thân cái cái um, cái bước dưới của nến rất là rất là dài bước dưới rất là dài cho thấy là bên mua họ đã tiếp tục họ nhảy vào để họ um, họ đẩy cái giá tăng trở lại sau khi mà bên bán cố gắng bán uh, cổ phiếu về lại cái vùng giá 122 và cây nến này tiếp tục thất bại khi mà bên mua họ nhảy vào để họ đẩy giá tăng trở lại đó thì chúng ta nhìn thấy gì chúng ta thì nhìn thấy hai giai đoạn này giai đoạn thứ nhất chúng ta nhìn thấy giai đoạn bên bán họ họ họ có cái lực bán họ giảm dần thông qua cái việc các các thân nến này này các thân nến nó nhỏ dần đúng không ạ và đến thời điểm đây ba cái phiên này chúng ta thấy rằng là có cái sự tranh chấp của bên mua và bên bán trong đó cả ba cái nến này có một cái cái um, cái bước dưới của nến nó rất là dài thậm chí nó dài gấp gấp rưỡi gấp đôi so với cái thân nến này cho thấy rằng là đây là cái vùng tranh chấp của bên mua và bên bán và bên mua đang dần chiếm ưu thế dần ưu thì chiếm ưu thế trở lại khi mà à, đã có nhiều lần à, trong phiên cổ phiếu bị à, bên bán họ bán ngược họ bán cái cổ phiếu này về tận giá 122 tuy nhiên bên mua họ đã gia nhập mạnh mẽ hơn họ đẩy giá cổ phiếu tăng trở lại đây là ba cái nến này ba cái nến cho thấy cái sự à, cái tranh chấp của bên mua và bên bán và cái nến này chính thức là cái nến mà xác nhận bên mua họ hoàn toàn họ chiếm ưu thế họ chiếm ưu thế à, và họ đẩy cái giá tăng trở lại khi mà chúng ta nhìn một cái nến là gì chúng ta nhiên một cái nến là tăng, cái nến tăng về một phần trăm tăng vượt qua những cái cái cái cụm cái nến này vượt qua hết những cái um, cái điểm cao nhất được cái nến này đây đây cái vùng này đó thì đây chính là một cái nến xác nhận cho chúng ta thấy là bên bên mua đã hoàn toàn chiếm ưu thế và đẩy giá tăng trở lại chính vì thế là là hôm hôm sau thì linh mới khuyến nghị anh chị mua ngay trên điểm này chúng ta cách cái điểm cao nhất của cây nến này tức là hôm đó cây nến này đóng cửa cao nhất 125.2 thì hôm đó linh có khuyến nghị anh chị mua vào cổ phiếu này trong vùng giá 125 đến 126 và cái lệnh mua của chúng ta được khớp ở cây này và đến thời điểm hiện tại thì cái lệnh này vẫn đang đang đang có lợi nhuận vẫn đang cho chúng ta có lợi nhuận thì điều này cho thấy rằng là khi mà chúng ta phân tích được cái um, cái cái um, diễn biến giá của cổ phiếu ấy tại cái vùng hỗ trợ này này để chúng ta tìm cái điểm chúng ta mua vào ấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi thế đúng không ạ và cái giá mà chúng ta mua vào nó cũng sẽ sẽ ừ, gọi là sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều so với những trường hợp chúng ta mua vào những, cái vùng giá cao hơn này bởi vì khi đó cái rủi ro của chúng ta nó lớn hơn dần rồi bởi vì khi mà anh chị mua cây này này tức là quanh vùng giá này 125 này thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt căn lỗ nếu mà giá ở dưới vùng này dưới mức giá này dưới cái cây nến này, này thì khi đó cái cái rủi ro của chúng ta nó chỉ đâu đó khoảng tầm uh, 120 121 thì đâu đó giá của chúng ta chỉ tầm uh, ờ, 3 đến 4 giá thôi bốn giá thôi bốn giá so với giá 125 uh, 125 thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm uh, hơn 3 phần trăm trong khi đó chúng ta kỳ vọng một cái lợi nhuận của chúng ta nằm ở vùng 136 ờ, đến 138 tức là nó rơi vào khoảng tầm uh, khoảng tầm uh, 10 cho đến 12 giá thì rõ ràng cái tỷ suất ờ, tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của chúng ta nó nó đâu đó tầm 3 đến 4 lần nó là một cái mức cực kỳ là là, là hấp dẫn thì đó là cái trong cái ờ, phần mà linh ờ, trả lời các anh chị về các câu hỏi về về việc mua cổ phiếu ấy, thì linh có rất hay dùng cái cái cụm từ là quan sát cái diễn biến giá tại cái vùng hỗ trợ này để xem cái phản ứng giá tại vùng nào giá này như thế nào để chúng ta xác định tiếp cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu thì um, trong cái video này linh uh, vừa giải thích cho anh chị rõ hơn rõ hơn cái thuật ngữ mà linh có hay sử dụng để tư vấn cho anh chị là chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu này nó thể hiện qua những cái nến này, để chúng ta xác định được cổ phiếu nó có giữ được vùng hỗ trợ này để nó tăng tiếp hay không hay là cổ phiếu lại vỡ vùng này đó và chúng ta chỉ vào tham gia vào ấy, khi mà chúng ta thấy là giá nó nó nó phản ứng với vùng hỗ trợ này và nó bật tăng trở lại thì đó mới là tín hiệu chúng ta mua còn trường hợp mà nó không có sự phản ứng giá và nó vỡ mạnh luôn ở vùng giá này này nó vỡ luôn vùng hỗ trợ này thì rõ ràng chúng ta sẽ không không tham gia vào cái này nữa bởi vì khi đó nó hoàn toàn nó có rủi ro nó về lại vùng giá dưới này cơ đúng không ạ thì đó là cái cái ý nghĩa rất quan trọng của việc chúng ta phân tích được cái diễn biến giá của cổ phiếu tại cái vùng cái vùng hỗ trợ này này để chúng ta tìm cái điểm để chúng ta mua vào đó ngược lại trong trường hợp mà chúng ta bán canh bán cổ phiếu tại các vùng kháng cự đây ví dụ linh thầy ví dụ cho anh chị một trường hợp này là ờ, vùng kháng cự đây ví dụ KSB KSB chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đã có một cái vùng kháng cự rất mạnh ở đây tại sao lại gọi là vùng kháng cự khi mà một lần hai lần ba lần cổ phiếu chạm vùng này và bật đều bật giảm trở lại thì đây đang là một cái vùng kháng cự uh, tạm thời trong ngắn hạn của cổ phiếu này đó thì câu hỏi đặt ra là nếu mà chúng ta đang nằm giữa cổ phiếu kinh KSB này thì chúng ta sẽ làm gì thì cũng giống như bên mua ấy thì chúng ta khi mà giá nó tiệm cận cái vùng này này chúng ta phải chờ xem cái diễn biến giá nó phản ứng như thế nào tại vùng giá này để chúng ta cân nhắc bởi vì có những trường hợp nó chỉ phản ứng một phần ở vùng giá này thôi sau đó nó nó tiếp tục nó tăng trở lại tiếp tục nó tăng và nếu chúng ta chỉ bán ra khi chúng ta đặt một cái lệnh bán ở vùng giá này thì chúng ta hoàn toàn có có ờ, có thể là bị mất bỏ qua cơ hội mà cổ phiếu nó tăng tiếp đúng không do đó thì chúng ta sẽ cần phải chờ chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá sống hệt như cái vùng ờ, hỗ trợ chúng ta quan sát cái diễn biến giá tại vùng kháng cự này đó à, ví dụ như, những trường hợp này chúng ta thấy rằng là thứ nhất đầu tiên là cổ phiếu nó chạm vùng này bật giảm trở lại một lần này. giảm trở lại lần tiếp theo ở đây là cũng chạm ở đây sau đó giảm trở lại đây và lần thứ ba là giảm ngược trở lại tiếp tức là đang có ba lần cổ phiếu nó bị à, bị từ chối giá ở vùng này rồi thì vùng này đang là cái vùng mà kháng à, kháng cự à, ngắn hạn của cổ phiếu mà cổ phiếu cần vượt qua nếu muốn tăng nếu muốn tiếp tục tăng giá lên cấp mức cao hơn thì vùng này nó phải vượt qua vùng giá này đó đó là cái thứ nhất thì cô câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ hành xử như thế nào nếu chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu này đây thì linh sẽ chia sẻ cho anh chị cái cách này thì chúng ta có thể bán ra tại cái vùng kháng cự nhé cũng giống như việc chúng ta mua vào vùng hỗ trợ chúng ta sẽ canh có những cái bán bán ra vùng, vùng kháng cự thì giống như cái vùng hỗ trợ ấy thì chúng ta khi mà cổ phiếu tiếp cận cái vùng kháng cự ấy, thì anh chị sẽ nhìn thấy thứ nhất là cái lực mua nó giảm dần nó yếu dần lực mua yếu dần nó thể hiện qua các cây nến à, cây thân nến này nó nhỏ dần ví dụ ở đây chúng ta thấy cái thân nến này nó đang tăng 2,7% sang thân nến này nó chỉ còn lại 2,6% thôi tức là đang cái đà cái lực của bên mua đã giảm dần rồi sang phiên này thì cổ phiếu bị giảm cho thấy rằng là bên bán họ đã bắt buộc ờ, họ đã bắt bắt đầu họ ấy, họ tham gia họ bán ở vùng này rồi bởi sao vì sao họ có cơ sở khi mà một hai lần trước hai lần trước đó cổ phiếu chạm vùng này mà đều bờ giảm trở lại sau đó cây nến này này là cây nến cho chúng ta thấy rằng là bên mua họ đã họ đã yếu dần cái thứ nhất cái thứ hai là bên bán họ bắt đầu họ có họ đã gia nhập họ đã gia nhập vào bán ở vùng giá này rồi và họ đẩy cái giá cổ phiếu chúng ta giảm 1,7% đó thì sau cái cái cái ờ, cái cái nến này này thì chúng ta vẫn chưa có một chúng ta mới tạm thời chúng ta thấy rằng thứ nhất là bên mua họ ờ, yếu dần cái thứ hai là bên bán họ đã có có sự họ họ đã đã xâm nhập họ đã gia nhập vào trong phiên đó rồi tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái cái bên bán họ ấy hoàn toàn chiếm ưu thế để họ đẩy giá cổ phiếu đi xuống do đó chúng ta sau khi đến này, này sau khi đến à, giảm này, này chúng ta vẫn tiếp tục tiếp tục chúng ta chờ chúng ta chờ thông thường một cái điểm lý tưởng nhất để chúng ta bán là cái vùng à, vùng khá cự là chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều hơn một phiên nến cho thấy cái tranh chấp của bên mua và bên bán ở cái vùng kháng cự tức là ở cái ở cái, ở cái địa điểm này chúng ta thấy mới chỉ một phiên nến thôi thì nó cũng chưa chưa cho chúng ta nhiều cái à, cái cái um, thông tin để xác nhận lắm và chúng ta sẽ chờ tốt thêm những cây nến ví dụ sang cái cây nến này chúng ta thấy điều gì chúng ta thấy rằng là bên bán họ đã tiếp tục họ chiếm ưu thế rồi đúng không ạ họ bắt đầu bắt bắt đầu họ chiếm ưu thế rồi bởi vì sao bởi vì là họ đã đẩy cái giá cổ phiếu tại cái cái cái, cái phiên này này nó giảm xuống dưới cái điểm thấp nhất của cái nến trước đó nó đã đóng cửa dưới mức giá thấp nhất cái nến trước thì nếu trong trường hợp này nếu anh chị nào mà mà muốn bán ra thì chúng ta hoàn toàn có thể bán ra cái nến này tức là chúng ta đặt một cái lệnh bán đấy nếu mà cái giá cổ phiếu nó giảm dưới cái điểm thấp nhất ở cái nến này tại sao lại dưới thấp nhất cái nến này bởi vì là trong phiên cây này này bên bán đã từng có cái thời điểm bị họ đẩy cái giá cổ phiếu xuống cái, cái tận cái mức uh, mức thấp nhất này rồi tức là đâu đó mức cả 100 uh, mức 34.3 rồi nhưng mà sau đó bên mua họ vẫn vẫn còn cái um, cái dư địa ở các phiên trước họ đẩy cái giá tăng trở lại và đóng cửa ở cái mức giá à, 34.9 đó nhưng mà ngày hôm sau ấy nếu mà cái bên bán họ tiếp tục họ họ thắng thế thì họ sẽ đẩy cái giá cổ phiếu xuống thấp hơn cái nến này thấp hơn cái điểm thấp nhất cái nến này đó thì đó là một cái tín hiệu mà chúng ta có thể bán sớm bán sớm tức là chúng ta sẽ bán ngày hôm sau chúng ta sẽ bán nếu cái giá cổ phiếu nó giảm dưới cái vùng giá này dưới vùng giá 34.3 này thì sẽ là cái là cái thời điểm chúng ta bán ra cổ phiếu này và sau đó cổ phiếu đã giảm trở lại thì đó là một cái mà chúng ta sẽ xác định là tín hiệu chúng ta bán ra cổ phiếu um, khi mà cổ phiếu nó chạm các vùng uh, các vùng kháng cự à, đây còn trong trường hợp đây trường hợp của gas thì nhìn vào trường hợp của gas chúng ta thấy gì cũng giống như kia chúng ta ba cái vùng kháng cự này vùng này đang là một vùng 96 đến vùng 98 đang là một vùng kháng cự của của gas rồi chúng ta thấy rằng đây chúng ta thấy là một cây nến đầu tiên là vùng cát tăng 5,7% sang cây nến thứ hai chỉ còn lại 1,8% và sang cây nến thứ ba chúng ta chỉ còn lại 0,2% thì cho chúng ta thấy điều gì cho chúng ta thấy rằng là cái lực mua nó đang yếu dần trong ờ, sau ba cây nến này Đúng không nhưng chúng ta chưa nhìn thấy một cái tín hiệu rõ ràng vào việc biên bán họ họ họ chiếm ưu thế ở vùng giá này ở cây nến này này ta thấy có đã có thời điểm từng có thời điểm bên mua họ đẩy cái giá cổ phiếu lên mức giá 98.4 tuy nhiên bên bán họ xâm nhập họ gia nhập vào cái nến này và họ đẩy cái giá đóng cửa ta còn lại còn có chỉ 6.8 thôi thì bên bán họ gia nhập ở cây ở cây, cây nến này này thì hoàn toàn cũng có cơ sở khi trước đó đã có từng đã có um, hai đến ba lần cổ phiếu chạm vùng này bật giảm trở lại nhưng mà ở cây nến này này chúng ta nhìn thấy chưa thấy rõ ràng cái lực cái cái sự gọi áp đảo của bên bán mà chúng ta mới chỉ thấy nhìn thấy rằng là bên mua họ đang họ đang um, yếu dần và bên bán họ chưa chiếm ưu thế cho nên chúng ta sẽ không không không tham gia gọi là không bán những cây cái cây này khi mà chúng ta chưa nhìn thấy cái tín hiệu đó và nếu chúng ta bán ra những cây nến sau chỉ một cây nến này này thì chúng ta đã mất một cái giai đoạn tăng rất mạnh của cái này đó thì đó là cái tín hiệu tại sao chúng ta không nên bán khi mà cổ phiếu nó chạm ngay cùng kháng cự và chúng ta sẽ phải chờ cái diễn biến giá để cái giá này xác nhận xem là nó sẽ tiếp diễn xu hướng tức là nó sẽ tăng nó sẽ tiếp tục nó tăng giá tăng lên trên này hay là nó giảm tăng ngược trở lại thì câu hỏi đặt ra là cái tình thế thì nếu trong trường hợp này à, mà gas không tăng ấy thì nó giảm à, mà sau đó nó giảm trở lại thì chúng ta sẽ bán ra như thế nào đây chúng ta sẽ nhìn đây sau hai cây nến mà chúng ta nhìn thấy cái nến này và cái nến này này chúng ta thấy là đã có các bên bán đã có thời điểm tham gia bán cây này cây nến này đó là một cái tín hiệu đầu tiên cái tín hiệu thứ hai là sau cái phiên đó thì bên bán cũng đã đã có từng có thời điểm tham gia và bán cái cổ phiếu nó về một giá mức thấp nhất là 59 đến 5.6 đúng không ạ tuy nhiên thì cái cây nến đầu tiên này này cái cây nến mà có cái thân nến mà có bước trên nến rất dài này cái bước bước trên nến này cho thấy bên bán họ đã gia nhập này thì cây nến ngày thứ hai nó chưa vi phạm cái cái điểm thấp nhất cái nến ngày hôm trước đây chưa vi phạm cái cái, cái nến này hôm trước đây chưa vi phạm cái nến này điểm thấp nhất là cái nến này 95.3 thì sang cái nến này này chúng ta thấy điểm thấp nhất của cái nến này 95.6 tức là bên bán có tham gia nhưng mà chưa không đủ mạnh để đẩy cái giá cổ phiếu xuống thấp hơn cái nến này do đó thì trong trường hợp mà nếu chúng ta che cái nến này đi coi như chúng ta chưa có cái nến này mà chúng ta đang trường hợp cái nến này thì nếu anh chị nào đang có gas nếu mà chúng ta muốn bán sớm thì chúng ta sẽ đặt một cái lệnh bán khi mà giá cổ phiếu nó vỡ cái vùng giá này vỡ cái vùng giá 95.3 là chúng ta sẽ đặt mức bán là giá 95 này nếu giá cổ phiếu mà vỡ cái vùng giá 95 là chúng ta phải cân nhắc chúng ta bán ra cổ phiếu này bởi vì khi đó hoàn toàn có khả năng cổ phiếu nó sẽ giảm lại về cái vùng giá này đó thì đó là cái tín hiệu chúng ta bán ra còn trong trường hợp này cổ phiếu nó nó gác này nó chưa vi phạm cái điểm này chưa vi phạm cái điểm bán này thì do chúng ta có có cơ sở là tiếp tục là nắm giữ đó thì đó là cái uh, linh phân tích cụ thể cho anh chị về cái diễn biến giá quả cổ phiếu tại các vùng cá cự hay vùng hỗ trợ để chúng ta có thể cân nhắc chúng ta biết là chúng ta khi nào chúng ta nên mua vào hay khi nào chúng ta bán ra à, ví dụ cổ phiếu nó chạm vùng hỗ trợ thì khi nào chúng ta nên mua vào và chạm cái vùng uh, um, kháng cự thì khi nào chúng ta nên bán ra thì đây là một cái video mà mà mà mà khá quan trọng trong cái việc mà anh chị xác định được cái ờ, điểm mua vào hay xác định cái điểm bán ra để chúng ta tối ưu hóa cái cái lợi nhuận khi chúng ta tham gia thị trường um, do đó thì nếu anh chị nào mà cảm ờ, cảm giác cảm thấy rằng là nó chưa hơi khó hiểu thì anh chị có thể xem lại cái video này nhiều lần ờ, và nếu mà có cái um, cái vấn đề gì cần mà được giải đáp thêm ấy, thì anh chị có thể để lại comment ở trong những cái trong trong fanpage thì linh sẽ hướng dẫn anh chị uh, rõ hơn để chúng ta để giải đáp cho anh chị những câu hỏi hay những thắc mắc của anh chị ví dụ đây chúng ta thấy gas sau các vùng hỗ trợ này chạm vào gas nó bật tăng trở lại ví dụ đây chúng ta nhìn đến cây nến này này thì chúng khi chúng ta đọc được những cái nến này chúng ta sẽ sẽ có biết được cái cái những cái ưu thế ta sẽ biết được cái bên bên mua bên bán nó đang họ đang có hành có hành xử như thế nào để chúng ta xác định được một cái điểm mua vào hợp lý cho chúng ta ví dụ gác vùng giá này chúng ta hoàn toàn có thể mua vào giá trên 9293 này đúng không ạ thì đó khi mà chúng ta phân tích được cái nến ấy, thì ờ, trong trước đó linh có một cái ờ, cái bài ờ, viết chia sẻ về cái kỹ năng đọc đọc nến anh chị có thể tham khảo lại cái cái bài viết đó để chúng ta nắm nắm rõ hơn về về về cái phân tích nến đó là một cái rất quan trọng để chúng ta xác định được cái hành vi của bên mua bên bán trên thị trường rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video uh, ngày hôm nay. Uh, chúc anh chị à, sẽ um, rút ra cho mình được một vài cái cái kiến thức hay kỹ năng uh, để giao dịch sau cái video này. Và nếu anh chị có cái thắc mắc hay có phần nào mà còn chưa hiểu anh chị có thể để lại comment bên dưới video thì linh sẽ um, giải đáp thêm cho anh chị rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị trong các video chia sẻ kiến thức kỹ năng giao dịch lần sau cảm ơn anh chị